Chào mừng ờ, quý các bạn đã gặp video của điện máy Cường Linh. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý vị và các bạn cái ờ, máy xay bột, máy nghiền bột đa năng. Thì máy này thì chúng ta có thể nghiền các loại bột khô, các loại ngũ cốc như là ngô, đậu, lạc, vừng. Đấy, hoặc là xay bột gạo, hoặc là chúng ta có thể dùng để xay thuốc nam, thuốc bắc, nghiền củ tam thất. Đấy, xay dược liệu. Đấy thì sau nguyên liệu sau khi phơi khô, chúng ta sẽ bỏ vào máy. Thì uh, nó sẽ đập ra thành bột cho chúng ta để à, sử dụng vào các mục đích khác nhau thì à, đây là máy đây máy thì à, chân máy này đấy gồm phần chân máy phần motor và cái phần đầu nghiền phần chân máy thì hoàn toàn hàn bằng thép V và có thể nhìn thấy là bà hàn bằng thép V rất là to rất là dày ở đây đấy, hàn bằng thép V rất là to thép V rất là chắc chắn đấy, được sơn màu xanh xanh dương thép V chắc chắn ở đây thì nó có hai cái rãnh để uh, chúng ta lắp phần motor có để có thể trượt đi trượt lại được cái phần rãnh này đấy đây là phần khung máy khung máy thì hoàn toàn bằng thép phê rất là chắc chắn đây đấy được sơn rất là kỹ tiếp theo là đến phần motor thì máy sử dụng ờ, motor 3 kW đấy sử dụng điện một pha 3 kg tương đương với 4 ờ, ngựa này đấy 3 kW tương đương với 4 ngựa đây à, vòng tua là 2.900 vòng trên một phút tần số 50 Hz với là điện 220V đấy sử dụng điện 220V này là điện à, gia đình điện một pha à, thì điện 220V này thì à, nó sẽ có thể à, à, điện bà con hay cắm cơm đấy điện à, thắp sáng đấy điện gia đình à, còn đây motor của nó là motor dây đồng 100% cân nặng của motor là 20 kg để motor toàn phát à, với motor này thì khi bà con mua thì sẽ được bảo hành trong vòng một năm trong vòng thời gian một năm cháy hỏng thì chúng ta chúng ta sẽ được đổi mới cho trong vòng một năm à, máy thì truyền đầu mặt dây cu loa như này đấy đây là bên uh, ờ, bully cái phần của motor và đây là bully phần đầu nghiền kết nối giữa hai bully là dây cu loa bản uh, ờ, B41 như này đấy bản B41 đấy bản dây cu loa rất là to đến uh, phần đây đây là cái phần đầu nghiền của máy cái phần quan trọng của máy thì uh, phần đầu nghiền của nó nó sơn màu đỏ rất là đẹp như này đấy chỗ này là cái chỗ cái miệng để chúng ta bỏ nguyên liệu vào đây ở đây nó có một tấm chắn ở đây này để uh, chúng ta cho nguyên liệu nhiều hay là ít thì chúng ta sẽ sử dụng cái tấm chắn này đấy chúng ta đấy, chỉnh lên chỉnh xuống để cho cái miệng nó to hoặc là nhỏ đấy, để bỏ nhiều hay là bỏ ít thì chúng ta sẽ bỏ vào đây máy thì uh, sử dụng nguyên lý đấy là cái uh, cánh quạt đấy và các hệ thống là các rãnh bằng gang bên trong thì cái lúc uh, nguyên liệu vào thì cánh quạt nó quay mạnh thì cái nguyên liệu nó sẽ đập vào cái sàn à, đập vào cái rãnh uh, gang thì nó sẽ bị vỡ ra đấy hạt nhỏ nhỏ thì nó sẽ lọt qua cái lỗ sàng ở đây đấy nó sẽ lọt qua cái lỗ sàng ở đây nó bay ra ngoài còn cái nguyên là, liệu nào đang còn tô thô đang còn to thì nó tiếp tục nó bị đập tiếp thì nó sẽ mịn ra đấy à, lắp sẵn trong máy là một cái sàng vừa vừa như này đấy, một cái sàng vừa này thì nó cũng vừa vừa mịn thôi đấy còn trường hợp bà con cần mịn nữa thì chúng ta sẽ uh, mua thêm hoặc là bên uh, công ty có tặng à, cho bà con một cái sàng mịn như này một cái sàng nhỏ như này theo máy này đấy một cái sàng như này sàng bằng inox lỗ rất là nhỏ ở đây đấy sàn này là sàn mịn thì lúc mua hàng thì ngoài một cái máy ờ, một cái sàn lắp sẵn trong máy thì bà con còn được tặng thêm cái tấm sàn này nữa thì ờ, việc ờ, thay cái tấm sàn này cũng rất là dễ thôi đây ở đây nó có một con ốc 17 ở đây thì mà chúng ta sẽ lấy cái cờ lê chúng ta tháo con ốc này ra đấy ở ừ, cái sàn này nó sẽ có hai con ốc ở mặt trên này và hai con ốc ở mặt dưới này đấy hai con ốc ở đây đấy thì bà con mở lỏng hai con ốc này ra là chúng ta có thể lấy được cái tấm sàn cũ ra rồi sau đấy chúng ta bỏ cái sàng mới vào đấy, lắp vào tấm mới vào à, lúc lắp thì chúng ta để ý là lắp cái sàng cho nó cân để không à, có cái khoảng trống ở chỗ cái, các à, cái góc này làm cho cái à, nguyên liệu nó bị lọt qua đấy thì cái nguyên liệu nó không được mịn đấy thì bà con chỉ cần để ý như thế thôi đấy, theo máy thì một máy hoàn chỉnh này đấy một máy hoàn chỉnh như này và à, tặng kèm cho bà con đấy trường hợp à, về bà con nghiền thì chỉ bà con phải mua thêm một cái phải may thêm một cái tấm một cái túi vải ở đằng sau này nữa đây bà con may thêm một cái túi vải đằng sau này nữa đấy để chúng ta có thể hứng được cái bột nó bay ra đây đấy, theo máy thì chúng ta sẽ chưa có túi vải đâu đây đầu nghiền của máy này thì bằng gang sử dụng các ốc kết nối vào với nhau như này rất là chắc chắn ở đây nó có con ốc ở đây thì à, con ốc này thì cũng sử dụng lâu lâu thì bà con sẽ mở con ốc này ra và bơm cái mỡ bò vào đây à, chúng ta sẽ bơm cái mỡ bò vào đây để bôi trơn cái trục truyền động của cái à, của, của cái trục này Đấy. để đảm bảo được cái đầu nghiền của chúng ta sử dụng nó sẽ bền hơn lâu hơn Đấy, máy thiết kế rất là đơn giản đó sử dụng của loa rất dễ sửa chữa cũng như là ừ, bảo trì bảo dưỡng rất là đơn giản thì sau đây tôi sẽ tiến hành cắm thử máy lên cho quý vị ạ cùng xem máy à, một pha 220V đây trường hợp bà con à, mua về thì chúng ta nếu mua cả động cơ thì bà con sẽ có cả motor này, à, có cả motor này có cả phích cắm và dây điện như này dây điện chịu tải 3000W Đấy. dây thì cũng dây rất là to dây 2.5 của Vinasun à, K của Cadisan dây điện cũng rất là to Đấy, thì sau đó tôi tiến hành cắm thử điện lên cho bà con cùng xem cái nguyên lý hoạt động của máy đây máy thì sử dụng điện gia đình thôi thì ờ, về cái kích thước của máy thì chiều ngang của nó à, bề dài của nó khoảng 60 à, 70 đấy khoảng 70 phân và cái ờ, bề ngang của nó thì khoảng 40 đấy, cao thì cũng khoảng 40 và cân nặng thì 52 cân đấy 40 40 80 và cân nặng 52 cân thì cũng rất là gọn gàng đây quay nhìn rất là gọn gàng ở đây đấy thì uh, quý vị bà con có nhu cầu mua máy uh, nghiền bột